Hello, chào mừng tất cả anh em quay lại với kênh uh, Tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng bóng đá này nha. Thì anh em hãy ấn like ở cái video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi và hai cái kênh của Tiếng để anh em có thể nhận được những cái thông báo khi mà có video mới nhất nhé. Đấy, trước tiên ấy thì Tiến xin giới thiệu với anh em về cái kênh uh, mới lập này của Tiến, cái kênh uh, Tiếng bóng đá này. Đấy, thì cái kênh này cũng chuyên về nhận định phân tích rất là nhiều cái trận đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu để cho anh em tham khảo nha. Đấy, thì hiện tại thì Tiến đã lên điều điều các cái video ở giải đấu ờ, vòng chung kết U20 châu Á này tại cái kênh Tiến bóng đá đấy à, anh em có thể vào xem để tham khảo các cái mã kèo nhé nếu mà anh em mà tìm không được cái tên ờ, tiến bóng đá ở trên YouTube ấy thì uh, do nó mới lập nên có nhiều anh em tìm chưa ra đấy thì anh em có thể vào lại cái kênh uh, tiếng soi kèo này này anh anh em cứ vào lại cái kênh tiến soi kèo rồi cứ kéo xuống một tí thôi đấy là sẽ thấy được cái kênh tiếng bóng đá khi mà để tìm được cái kênh này rồi thì anh em nhớ ấn nút đăng ký theo dõi kênh dùm tí nhé ok cảm ơn anh em à, giờ thì quay lại với cái ờ, video ngày hôm nay thì à, à, tiếng Tiến uh, sẽ nhận định uh, phân tích cho anh em cái trận đấu lượt về tại cái giải đấu uh, cúp C1 uh, giữa Chelsea và Dortmund thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 3 giờ khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Đấy, thì uh, trước tiên Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái cuộc đối đầu này đây thì uh, do được thi đấu trên sân nhà cùng với cái việc mà bị thất thế khi mà để thua 0-1 ở trận lượt đi trước Dortmund ấy thì uh, uh, nhà cái đã đánh giá cái tỷ lệ thắng của Chelsea cao hơn Dortmund ở cái trận uh, đối đầu này nha anh em uh, và nhà cái đã đưa ra uh, cái cái mã kèo là Chelsea chấp lần lượt là nửa trái này rồi nửa một này rồi 0.25 cùng với đó còn có mã kèo chấp một hòa nữa đấy thì còn về cái mức tài xỉu thì ờ, cũng có rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn từ 2.25 cho đến 3 hòa này đấy đồng thời thì còn rất rất là nhiều các cái mã kèo khác nữa như mã kèo là mã kèo tỷ số này đấy rồi mã kèo ờ, cả hai đội cùng ghi bàn hay là mã kèo ờ, gốc kèo thẻ nói chung ấy, là có rất là nhiều cái mã kèo cho anh em khi mà anh em chơi danh trang à, và những cái anh em nào mà đang chơi báo ngoài qua thầu qua cò thì chắc chắn là sẽ không ờ, chơi được ờ, nhiều cái mắc kẹo như hiện tại đâu đấy à, không những vậy mà anh em này còn phải bị mắc like mắc phí rồi gặp thêm nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa anh em thấy tiếng nói đúng không đấy nên à, những cái anh em nào mà muốn chơi trên cái trang như tiếng hiện tại này và muốn cùng vào cái nhóm của tiếng để anh em có thể đầu tư bóng đá một cách hiệu quả nhất ấy thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiếng qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiếng có để thông tin ở uh, liên hệ của hai cái ứng dụng này ở cái phía uh, dưới góc màn hình ờ, của video này này đấy ok và một điều mà tiến muốn nói với anh em nữa là tất cả hoàn toàn là miễn phí luôn nha anh em tiến sẽ không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết đấy uh, cho nên nếu anh em cần hỗ trợ gì về uh, uh, bóng đá ấy, thì cứ mạnh dạng liên hệ ngay cho tiến nha ok thì uh, quay lại với cái trận đấu này thì uh, trước khi mà đưa ra các cái mã kèo này à, à, tiến trước khi mà tiến đưa ra các cái mã kèo mà tiến đã chọn cho anh em tham khảo ấy thì tiến sẽ đi à, qua cái việc là phân tích về cái cặp đấu này để anh em có thêm nhiều thông tin để à, để cho anh em có thể à, quyết định đầu tư một cách mà đúng đắn hơn đấy à, thì trước tiên à, anh em có thể nhìn sơ qua cái đội hình ra sân dự kiến thì có thể thấy này Chelsea sẽ ra sân với sơ đồ là 343 đấy còn Dortmund thì sẽ ra sân với sơ đồ là 4141 nhìn chung thì gần như là hai cái đội bóng này này đều đang bị ờ, tổn thất lực lượng rất là nghiêm trọng luôn nha anh em đấy anh em thấy này ờ, chủ nhà Chelsea thì bị mất đến 6 người ở cái cuộc đối đầu này và trong đó thì có các cái cầu thủ trụ cột rất là quan trọng của đội bóng như là à, thủ thành Mendy này rồi hậu vệ à, à, Thiago Silva này đấy cùng với à, Bosa này rồi à, Aspilicueta này à, và ngay cả cái trường hợp của à, Mason Mount cũng không được ra sân trong đêm nay vì à, cái cầu thủ này đã phải nhận cái chiếc thẻ đỏ ở vòng đấu trước đấy tương tự như Chelsea thì đội khách Dortmund cũng à, sẽ thiếu vắng đi à, Julian Rierson do cũng đã nhận một chiếc thẻ đỏ vòng đấu trước à, bên cạnh đó thì còn có 6 cầu thủ quan trọng khác đều đang dính chấn thương này đấy à, và tuy về cái vấn đề lực lượng ấy thì gần như là cả hai đội đều đang tổn thất ngang nhau nhưng xét về cái phong độ thì thì trái ngược nhau hoàn toàn luôn nha anh em đây anh em xem này à, đội khách Dortmund thì đang trải qua cái chuỗi là 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường luôn đấy và những cái kết quả ấn tượng này này nè cũng đã giúp cho Dortmund có được một cái vị trí đứng tại bảng xếp hạng Bundesliga rất là tốt luôn anh em xem này tại à, Bundesliga thì à, Dortmund đang có được 49 à, điểm bằng điểm với cái đội đầu bảng là Bayern à, nhưng mà Dortmund xếp ở sau do do uh, thua về cái hiệu số bàn thắng đấy còn về cái giải đấu uh, cúp C1 thì ờ, Dortmund cũng à, đang có cái lợi thế lớn khi mà đã giành chiến thắng 1-0 trước à, trước à, Chelsea ở cái trận lượt đi vừa rồi này. Đấy thì gần như à, cả công lẫn thủ của Dortmund thì à, đều đang thi đấu rất là vào form luôn và rất là đồng đều luôn nha anh em. Đấy. Còn về cái đội chủ nhà Chelsea thì anh em xem này, Chelsea thì đang có một mùa giải thi đấu à, phải nói là khá là tệ luôn. Khi mà cái đội bóng này vừa trải qua cái chuỗi trận à, à, phải nói là rất là thất vọng đấy à, ờ, Chelsea phải nhận đến 5 thất bại này ba trận hòa và chỉ có được hai chiến thắng cùng với tỷ số uh, ờ, 1-0 trước uh, Crystal Palace này và gần nhất là trước Leeds United đấy hiện tại thì Chelsea tuy có một đội hình khá là mạnh luôn anh em nhưng với cái lối chơi không có đồng đều này và thường hay mắc lỗi ở cái nơi hàng thủ nên gần như là Chelsea đang gặp bất lợi trên toàn mặt trận luôn đấy anh em đấy thì anh em thấy đấy tại uh, riêng tại ngoại Anh thì Tiến sẽ sẽ cho anh em xem này đây uh, tại ngoại hạng Anh ấy thì Chelsea cũng chỉ mới có được uh, ờ, 34 điểm sau 25 vòng đấu mà thôi và Chelsea hiện tại thì đang kém top 4 tới uh, 8 điểm cách biệt thậm chí là Chelsea còn xếp sau cả các đội bóng tầm trung như là Newcastle này Fulham, Brighton rồi Benford đấy à, một cái vị trí phải nói là khá là tệ đối với Chelsea à, tại cái giải đấu ngoại hạng Anh mùa năm nay nha anh em à, và bên cạnh đó ấy, thì ở các cái giải đấu cúp à, như là à, cúp FA này thì à, Chelsea cũng đã bị loại bởi Man City với trận thua đậm 0-4 đấy còn riêng ở các cái giải đấu cúp C1 thì Chelsea cũng uh, uh, cũng đang mắc cái lợi thế khi mà để thua 0-1 trước Dortmund ở trận lượt đi này à, và với cái lối chơi không có đồng đều đồng đều này à, à, cũng như là à, là cái phong độ ờ, khá là tệ nhưng mà nhà cái vẫn xếp cho Chelsea à, là cái đội nằm ở cửa trên trong cái cuộc đối đầu này nha anh em đấy thì nhà cái cũng có lý do nên mới đưa ra cái tỷ lệ kèo này cho anh em này à, vì hiện tại anh em thấy này Chelsea gần như là à, không còn cái mục tiêu ở đấu trường nào hết đấy kể cả ngoại hạng Anh thì Chelsea cũng đang rất là khó để chen cái chân vào vị trí top 4 mùa giải năm nay à, và mục tiêu duy nhất của cái đội bóng này chỉ còn là ở cúp C1 thôi đấy nên chắc chắn là Chelsea sẽ tập trung toàn lực mà tìm kiếm một cái kết quả tốt nhất trong cái trận đối đầu đêm nay đấy nhưng mà riêng với cái tỷ lệ kèo này thì Tiến vẫn không có niềm tin dành cho Chelsea nha anh em đấy và đặc biệt là các đối thủ của họ là Dortmund Dortmund nha một cái đội bóng mà đang có phong độ phải nói là cực kỳ thăng hoa trong cái khoảng thời gian gần đây luôn đấy vậy nên Tiến vẫn rất là kết uh, Dortmund trong cái cuộc đối đầu này và Tiến ờ, sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo là à, Dortmund được chấp uh, ờ, nửa trái cả chặn này cùng với việc là anh em lót thêm cái mã tỷ số uh, Chelsea thắng 1-0 cả chặn cho tiếng nha đấy ok thì uh, anh em vào cái kèo dưới được chấp nửa trái này và lót cái tỷ số 1-0 cho Chelsea thì anh em chơi cái cách này thì cái tỷ lệ có lãi cho anh em sẽ rất là cao luôn đấy nếu mà anh em thấy trùng máu với tiếng thì cứ vào à, còn riêng về cái mã kèo vip kèo chuẩn hơn thì uh, trước giờ bóng lăn khi mà đã có thông tin cũng như là cái lực lượng chính thức thì thì uh, lúc đó tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo ok nếu mà anh em cần hỗ trợ uh, gì uh, về cái bóng đá này thì anh em cứ uh, trực tiếp liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram thì tiến đã dán ở góc uh, của video này nè đấy và tiến cũng sẽ kết thúc cái video tại đây anh em nhớ ấn like ở video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi uh, hai cái kênh của tiến luôn nha đây kênh tiến bóng đá nó cũng như là cái kênh à, tiếng soi kèo này đấy à, ok và tiếng cũng xin à, chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nha